hồi thương phật bồ tát nam mô đại bi hồi thương phật bồ tát những thù thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni Gobaya Maha Tat Gobaya Maha Kalo Nikaya Antat Bangsa Phật Nhật Sô Đắc Na Đạc Tổ Nam Mô Thất Kiến Luật Đồ Ý Mông A Rì Ya Bà Lâu Khiến Đế Thất Phật Ra Long Đà Bà Nam Mô Na Ra Cần Thi Hê Rì Ma Ha Bàn Đa Sa Mê Thác Bà Tha tha a đâu dấu bần a thề dừng tháp bờ tháp đa na ma ba ya ma phật đa đầu đa thì tháp a ba lô he lô ca đê ca ra đê di hê rì ma ha bồ đê tấn đô tát ba tát ba ma ra ma ra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 Phật xa Phật sâm Phật ra xá ya hô lô hô lô ma ra hô lô hô lô hê ri ta ra ta ra Tao rê tao rê ra tri, sắc ni na, ba ba ta ta ha tất đà ba ha ma ha, tất đà Baha ta ba ha tất đà yêu Nghe Phương Mang ra ta ba ha. ra tân a mục khê nha ta bà ha ta bà ma ha tất đa ya ta bà ha ya kiết ra ya tất đa ya ta bà ha ma đà ma yên tất đa ya ta bà ha na ra cần thi ban đà ra ya ta bà ha ma ba nơi thân kiết ra ya ta bà ha my tâm đờ la đi nam mô a kha đắc nam đa ra ya ya nam mô a ri ya bà lô thiên đế thương bác ra ya bồ đề tắc đô bà ya ma ha tắc đô bà ya ma ha ca lô ni ca ya an tắc bằng ra phật nhé tòa nam mô thất kiến luân đói mong a rì ya và lô kiến nghe thắp phật ra lâm đà bà nam mô na ra cần thi thầy rì ma ha bàn đa sa mê tác ba a tha ta đầu du bần a thể dừng lô hê lô ca đê ca ra đê ni hê hủy ma ha bồ đê tắc đô tắc ba tắc ba ma ra ma ra ma hê ma hê hi hi những cô lô cô lô kiếm mong đồ lô đồ lô phật sa ra đê ma ha phật sa ra đê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 rita ra ta ra ta play ta play de ya bo de ya bo da ya bo da ya ni de ri ya na ra country ni ri sak ni na ba ya mana ta ba ha tất da ya cần ra ta ha ma ba Nơi thân thiết ra ta Raja ha Nam Mô a đà na ra Hapsradakna ya Nam Mô a di đà Bà Lô Kiên Đế Thượng ta Raja ha em vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô a kha đắc na đa ra ya ya nam mô a ri ya bà lô yên đế thương bác ra ya bồ đề tắc đô bà ya ma ha tắc đô bà ya ma ha ca lô ni ca ya an tắc bằng gia phật nhé Nam mô thất tiếng lực đổi mong Arya mà lâu kiên đế thắng Phật ra Long Đà Bà Nam mô Na Ra Cần Thi Hê Rì Ma Ha Bàn Đa Sa Mê Thác Ba Hà Tha Đầu Dâu Bần A Thề Dừng Thác Ba Thác sarade da na da na biri ni hất phật ra ya ya ra ya ta ma ma phật ma ra một đây lệ he di he thắt na thắt na a ra xong phật ra xa đời phật xa phật xong Xa Masaya holo holo mara ho lo hey rita ta ra Tao phi tao phi tao ro tao ro bồ đề ya bồ đề ya bồ nha ya bồ nha ya Ni đề vi ya na ra cần trì sắc ni na ba ba ba mana ta ta ha ha tất đa Devi Saknina Baya Manata Baha Tadaya Tabaha Maha Tadaya Tabaha Tadaya Nghe ba ha ma ra na ra ta ba ha tất ra Tân A Mục Khê Gia raya takdaya Tabaha mana main takdaya Tabaha nara country Banda raya ma ba Nơi thân thiết raya Tabaha saja tak bahagia Tát Nam Mô Đại Bi Hồi Thương Phật Bồ Tát Thiên thủ thiên nhắn vô Ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni Nam Mô A Sa Đắc Na Đa Ra Già Ya Nam Mô A Di Đà Bà Lô Kiên Đế Thương Bát Ra Ya Pungo Banya Mahata Pungo Banya Mahakalo Nikayaan Tagbangga nhẹ. Số đắc na đắc tòa nam Mô thất thiên lực đồ Ý mong Ariya Và lô khiến đế thất Phật ra lăng đà bà Nam mô na ra cần thi hay ma ha bàn đa Sa mê tác bài Tha tha đâu vô bần ta thề dừng ta bà ta ca ma ma ba ya ma phật đa đầu đa vì tha a bà lô hê lô ca đê ca ra đê ni hê vì ma bồ đê tấn đô ta ra ya ya ra ya ra ma ma phật ma ra một đế lệ he di he thắt na thắt na a ra xong phật ra xa lời phật xa phật xong phật ra xa ya lô lô ma ra hồ lô lô he ri ta ra ta ra Ya Na ra country Biri Saknina Bayamanata Bahatakdaya Bayamanata ra tân a mục thế gia ta bà hà